Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường vàng forex, ờ, hàng hóa, chứng khoán và dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua chúng ta đóng cửa tuần với một lệnh chốt lời rất rực rỡ và lệnh vàng. Chúng ta khớp lệnh từ tối ngày thứ năm Đấy, chúng ta mua vùng 95, 97 mua đúng đáy luôn giá chỉ kịp xuống đến 94 năm trước khi quay lên và chúng ta chốt lời là 010 18 010 chúng ta cũng chốt lời lệnh này được 13 đến 15 đô cũng cũng là tốt rồi vì trong một tuần giá gần như biến động với biên rất là hẹp Đó. tự chung lại thì trong tuần chúng ta hai lệnh chúng ta chốt lời nhé chúng ta vào khớp hai lệnh chúng ta chốt lời cả hai chúng ta bán ở khu vực trên này 10 chúng ta dừng lỗ 17 nhưng giá không tới 10 12 chúng ta bán dừng lỗ 17 không tới và chốt lời của chúng ta là 95 à, 9 à, 1895 và chúng ta khớp đúng chốt lời sau đó chúng ta lại vào lệnh mua lên cả hai lệnh của chúng ta trong tuần qua đều chốt lời rực rỡ trong một tuần mà giá hầu như không biến động việc chúng ta khớp lệnh nào chốt lời lệnh đó là là rất là tốt rồi vì chúng ta bán ở phía trên thì giá đi xuống đấy. giá chỉ lên được đến 15 khi chúng ta bán 10 12 đấy. chúng ta mua 95 97 giá chỉ xuống được đến 94 năm thật sự là cũng tuần qua là một tuần lệnh cũng tạo khá xuất sắc rồi trong tuần tới hiện nay thì chúng ta có thể nhìn thấy là cậu vàng chúng ta vẫn hoàn toàn đi trong cái kênh giá này chưa hề thoát ra tuần tới nếu với xu hướng hiện tại thì có lẽ chúng ta ưu tiên là nếu giá thoát khỏi kênh giá này chúng ta ưu tiên bán xuống đó là tốt hơn đấy là nếu thoát khỏi kênh giá nhé còn nếu không thoát khỏi kênh giá thì chúng ta vẫn mua bán trong cái cận của kênh giá thôi rõ ràng luôn ở phía cận trên thì chúng ta nhìn thấy là cậu vàng tuần tới hoàn toàn có thể là vượt lên bởi vì hiện nay đang áp sát cái chen à, đang áp sát cái chen này khá là gần rồi cái chen này là 13 14 giá đóng cửa 10 thực ra giá hoàn toàn có thể điều chỉnh một ít trước khi bứt lên nên chúng ta sẽ không canh bán tuần này tại đó nếu tuần này chúng ta bán chúng ta sẽ bán theo cái kháng cự phía trên này đấy bán vùng 2628 tùy theo điểm chạm trong tuần còn ngược lại nếu giá tiếp tục test xuống vùng 9798 chúng ta có thể mua lên và dừng lỗ phía dưới khi phá qua 94 tầm 93 là ok còn ngược lại nếu giá phá qua thì sau đó chúng ta sẽ canh khi giá test lại chen này chúng ta bán đó. tùy theo điểm chạm trong tuần thôi tùy theo điểm test thôi có thể là 1.800 hoặc dưới 1.800 đó là xu hướng của cậu vàng của chúng ta trong tuần sau thì tin tức của chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều tin đặc biệt nhé có lẽ tâm điểm của chúng ta sẽ ảnh hưởng nhiều đến thị trường chứng khoán hơn thị trường vàng thị trường chứng khoán và thị trường dầu đó chính là cuộc họp thỏa thuận ờ, về gói cứu trợ mới của lưỡng viện Mỹ hạ viện và thượng viện sẽ đưa ra thỏa thuận gói cứu trợ chúng ta chưa biết gói cứu trợ như thế nào như chúng ta biết gói cứu trợ cũ 3.000 tỷ của Mỹ thì sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7 có thể gói cứu trợ mới sẽ được đưa ra nhưng chắc chắn quy mô nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ không được đối tượng được hưởng lợi nó sẽ không rộng rãi như đối cứu trợ cũ đâu nên nhiều khả năng thị trường sẽ thất vọng về gói cứu trợ mới nhưng thôi chúng ta chờ đợi xem còn chúng ta biết là gói ờ, cứu trợ của Liên minh châu Âu EU đã đưa ra thỏa thuận 3 ngày nay mà chưa đạt được cái thỏa thuận cuối cùng chúng ta chờ xem cái ngày họp hôm nay là ngày họp cuối cùng xem có đưa ra được thống nhất chung không nói chung là tin thì tuần này chúng ta chờ đợi đầu tuần thôi nhé còn xét góc độ phân tích kỹ thuật thì rõ ràng cầu vàng hiện tại thì chúng ta đấy tuần sau thì chúng ta sẽ không cánh bán tại 13 14 nữa nếu bạn nào lướt sóng ăn vài đôi tôi không dám khuyến nghị nhưng với chiến lược thì tôi sẽ không đưa ra khuyến nghị với bán quanh 13 14 nữa bởi vì nếu bán quanh đây chúng ta sẽ không có điểm dừng lỗ hợp lý ngược lại nếu ra xuống thì rõ ràng khi nào giá chưa phá qua 95 chúng ta vẫn có thể mua lên và dừng lỗ phía dưới được tất nhiên là thời điểm này tôi sẽ không ưu tiên lệnh mua lên nữa nhé không ưu tiên và ưu tiên lớn nhất của tôi sẽ là giá breakout cái kênh giá này vì giá cũng test kênh giá khá là nhiều rồi nhiều lần rồi và xu hướng chung thì giá đang men dần xuống nửa dưới của kênh giá thôi nên nếu theo cá nhân tôi đánh giá thì cậu vàng rất nhiều khả năng sẽ breakout xuống chứ không phải breakout lên còn hàng ngày tôi sẽ đưa chiến lược nhận định hàng ngày để quý vị có thêm sự lựa chọn đó là đối với cậu vàng à, trở lại với tình hình dịch bệnh thì hiện nay dịch bệnh của chúng ta vẫn đang diễn biến rất là phức tạp chúng ta biết là trong tuần vừa qua à, toàn thế giới chúng ta chỉ cần có 100 giờ là có một triệu người nhiễm bệnh tức là tốc độ lây lan nó đang rất là khủng khiếp Đó. đặc biệt là Mỹ chúng ta biết là ngày 17 tháng 7 thì Mỹ từng có là 77.000 ca nhiễm lại tiếp tục lập đỉnh nói chung số ca nhiễm của Mỹ đang liên tục lập đỉnh chưa có dấu hiệu dừng chúng ta phải biết là trước đó thì Mỹ à, đỉnh lần hồi tháng tư chỉ là 38.000 nhưng bây giờ đã lên gấp đôi rồi 77 ngàn rồi ờ, với đà này thì có lẽ chỉ hai tuần nữa có lẽ số người nhiễm bệnh của Mỹ sẽ chạm 100.000 người một ngày nói chung là dịch bệnh sẽ gây ra toang cho nền kinh tế là chắc chắn luôn nền kinh tế sẽ cực kỳ khó khăn trong việc phục hồi và sẽ gặp rất nhiều ảnh hưởng có cái bây giờ các thị trường tài chính chưa phản ứng thôi còn vấn đề chỉ là cậu vàng của chúng ta là giá bơm tiền thì đương nhiên là cậu vàng sẽ lên tuy nhiên chúng ta phải lường đến khả năng là khi khó khăn quá người đầu tư sẽ tiến hành bán vàng để lấy tiền tiêu thì chúng ta cũng chưa biết được nói chung diễn biến thời gian tới chắc chắn sẽ là phức tạp 6 tháng cuối năm sẽ cực kỳ phức tạp không hề đơn giản do vậy chúng ta đến khúc nào chúng ta tính khúc đấy thôi nhưng chúng ta phải hiểu là cái dịch bệnh covid này chắc chắn là ảnh hưởng đến nền kinh tế ảnh hưởng rất nặng là đằng khác ấy có cái bây giờ nó chưa được phản ánh do vào thị trường tài chính là do uh, uh, Fed cộng với các ngân hàng trung ương đang ồ ạt bơm tiền thôi nhưng bơm tiền thì chắc chắn sẽ gây ra lạm phát và khi lạm phát thu tiền về lúc đó nó thật sự là khốn nạn của thị trường Ok đó là dịch bệnh dịch bệnh thì vẫn tiếp tục leo thang lập đỉnh thôi chúng ta chưa có điểm dừng đâu nhé mỗi ngày thì vẫn là uh, ờ, 250.000 người nhiễm bệnh và 5-6 000 người tử vong cứ tử vong đà này thì chẳng mấy mà chúng ta đạt triệu người tử vong một diễn biến nữa là căng thẳng Mỹ Trung quý vị lưu ý nhá đang ngày một leo thang đấy, đấy đại sứ ờ, Mỹ và Trung Quốc ở Myanmar thì cũng khẩu chiến. Nói chung là cái việc căng thẳng Mỹ Trung là đang ngày một diễn biến phức tạp và chúng ta sẽ rất rất rất là khó để biết là chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng tự chung lại thì căng thẳng Mỹ Trung đang đứng trước những cái đổ vỡ rất là lớn mối quan hệ Mỹ Trung rất có thể sẽ lại rơi vào cái thời kỳ gọi là tương tự như thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga ngày xưa. Tất nhiên là chúng ta cũng chưa thể khẳng định được đến thời điểm này, nhưng rất nhiều khả năng là căng thẳng này sẽ không hạ nhiệt cho đến sau cuộc bầu cử Mỹ. Chúng ta sẽ xét các cặp tiền tệ thôi, vàng thì chúng ta như vậy thôi. Tuần tới thì đầu tuần chúng ta chưa rõ xu hướng đâu, tôi sẽ có chiến lược update tuần trong tuần và có chiến lược. Tuần qua thì chúng ta có bán cặp à, EU bán tại 0.710 đến 720. Giá có xuống nhưng chưa đạt kỳ vọng, đóng cửa thì chúng ta cũng chỉ lãi có 230 pip thôi. Nói chung là cặp à, đồng AU tuần qua là không biến động mạnh. Kể cả AZ chúng ta cũng có bán trên 75 nhưng cũng chỉ được có 20 pip, không đáng kể. Tuần này hai cặp này tạm thời chúng ta sẽ không mua bán gì. Chúng ta chờ có xu mới break chúng ta mới đánh nhá hiện nay hai cặp này chúng ta không mua bán khi có chiến lược break tôi sẽ ra đối với cặp EU xuông lên rất rõ rồi cặp EU đang rất là mạnh mẽ trong xuông lên trước đó tôi đã từng cảnh báo mọi người là cặp EU đang đi trong mô hình cờ tiếp diễn đó đây là mô hình cờ tiếp diễn cờ chủ nhật tiếp diễn với đà này EU sẽ tiếp tục tăng nhé mục tiêu tiếp theo của EU Do vậy xu hướng chung của EU chúng ta sẽ cánh mua lên. Mục tiêu tiếp theo của EU sẽ là 1.1580. Xu hướng chung của EU tuần tới chúng ta sẽ canh mua lên nhé. Ưu tiên mua lên đối với cặp EU này. Còn đương nhiên mua lên tại đâu chúng ta sẽ ưu tiên mua lên khi nó test MA 200 đồ thị tuần. Rồi. 1.1340. Tức là điều chỉnh khoảng 90 pip thì chúng ta mua lên là hợp lý nhất. EU thì ra thế lên rồi do vậy chúng ta chỉ ưu tiên mua lên không có bán xuống bán nước gì hết EU đã xuất hiện giao cắt vàng rồi đấy nếu chúng ta loại bỏ cái biến động nhiễu sóng thì rõ ràng cái chen dài hạn của EU cũng là chen đi lên rồi đấy chúng ta bỏ qua cái đoạn nhiễu sóng này khi đợt à, tháng 3 đấy dịch bệnh bỏ qua giai đoạn nhiễu sóng EU đang hình thành mô hình đi lên hoàn toàn chuẩn chuẩn như sách giáo khoa luôn thì không có lý do gì chúng ta lại canh bán xuống EU cả chỉ có canh dưới mua lên thôi EG thì cũng gần tương tự EU nhưng EG nó dị hơn một chút là nó phụ thuộc vào đồng yên nữa nhưng xu hướng chung của EG thì nói chung là đi lên nó không rõ ràng quan điểm tôi tôi sẽ không giao dịch EG USD CHF USD CHF thì đi xuống Điều này đồng nghĩa với việc là CSMF mạnh lên. Tuần tới có lẽ chúng ta sẽ canh khi nó break out chúng ta sell tốt thôi. Đó, chúng ta nhìn thấy đó. USD CSF khi nào break out đấy chúng ta sẽ sell tốt nhá. Chúng ta không mua lên cái USD CSF này. Đó. Hiện nay đang 0.93888. Chúng ta sẽ chờ 0.9360 phá qua 0.9360 tức giảm trên 30 pip nữa chúng ta sẽ sell tốt chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời tra 50 pip thôi Uzi thì vẫn tiếp tục đi ngang không có xu hướng chúng ta cũng đứng ngoài làm quan sát viên thôi không giao dịch gì Uzi thời điểm này USD CAD cũng vậy vẫn tiếp tục đi ngang không có xu hướng đâu EG EG tuần qua thì đi khá là biến ảo đi lên sau đó lại cuối tuần lại làm cái phiên đi xuống rất là rút dâu rất là mạnh có lẽ EG tuần tới chúng ta tạm chưa giao dịch xu hướng chung của EG thì vẫn là đi lên nhé nhưng có lẽ chúng ta phải tìm điểm mua AUD trên NZD thì đã break out trend rồi nhưng mà cái trend break out này không được đẹp có lẽ chúng ta cũng đứng ngoài thôi GU nhá GU ngắn hạn thì đang đang ra thế xuống đấy hoàn toàn đang ra xuống đang gặp cái cản MA 200 và chen trùng nhau do vậy tuần tới chúng ta canh bán và dừng lỗ thôi chúng ta canh bán quanh 1.2700 1.2710 quanh đây nhé chúng ta dừng lỗ qua đỉnh cũ thôi 1.28 thôi còn chốt lời thì hướng về 1.2280 dừng lỗ hơi xa các bạn có thể giảm khối lượng đi nhé bởi vì chốt lời chúng ta cũng rất là xa trong tuần đấy chiến lược tuần còn chiến lược ngày tôi sẽ ra hàng ngày thì nó sẽ dừng lỗ ngắn hơn GG thì cũng chưa tệ GU thôi xu hướng chung nhưng mà xu hướng chung của GG thì nó yếu hơn GU đấy GG vẫn đang trong cái kênh xuống giá này do vậy nếu đập cạnh trên thì chúng ta lại bán thôi nhá cạnh trên đâu đó 135 chúng ta dừng lỗ khi phá qua phía trên này 1355 còn chốt lời hướng đến cạnh dưới nha 1335 GNZD thì chúng ta không làm gì cả ngồi ngoài xem thôi nó đang không có xu hướng có lẽ chúng ta canh khi nào nó break out xu hướng nào chúng ta tính GCHF cũng vậy xu hướng không rõ ràng GCAD cũng xu hướng không rõ ràng chúng ta tạm đứng ngoài thôi GAUD Đấy, tuần trước làm ra cây nến đảo chiều rất đẹp nhưng tuần này lại tuần vừa qua lại ra một cây nến bằng đúng cây nến tuần trước có lẽ là xu hướng của cặp này không rõ ràng chúng ta tạm đứng ngoài thôi không có làm gì cả đối với US 30 US 30 thì rõ ràng là vẫn hoàn toàn trong cái kênh giảm giá thôi tuần trước có chọc dâu qua đấy qua chen nhưng mà đóng cửa vẫn phía dưới chen nó vẫn hoàn toàn là test chen bình thường nhưng mà US30 thì có lẽ thời điểm này chúng ta tạm đứng ngoài quan sát thôi chúng ta có lẽ chờ khi nào giá breakout qua đây breakout qua mây và phá dưới 25.000 chúng ta bán thì nó sẽ tin tưởng hơn Nasdaq thì tuần qua H4 có xuất hiện cái cây búa đảo chiều sau đó đảo chiều giảm rất là mạnh giảm được 700 giá tuy nhiên đóng cửa cuối tuần lại cố đã lấy lại được 200 giá. Hiện nay trên chart ngày thì Nasdaq cũng đã ra cặp nến đảo chiều rồi. Nhưng xu hướng nó chưa rõ ràng lắm. Nếu bạn nào mạnh dạn thì chúng ta vẫn có thể canh bán. Nếu Nasdaq test lại đỉnh, còn nếu không tốt nhất Nasdaq chúng ta cần chờ thêm. Vì Nasdaq đợt vừa rồi liên tục phá đỉnh nên cũng hơi rén. Còn nếu các bạn bán thì ngắn hạn các bạn vẫn có thể bán nếu đo lại đỉnh và dừng lỗ thôi. Nếu không đo lại đỉnh thì thôi. Thì mất kèo thôi không vấn đề gì cả còn đối với đồ thị tuần Nasdaq chưa hề xuất hiện cặp nến đảo chiều nhé chưa cho tín hiệu đảo chiều có đêm ngày xuất hiện cặp nến đảo chiều rồi nhưng Nasdaq hai lần trước cũng xuất hiện cặp nến đảo chiều sau lại tiếp tục tăng giá lập đỉnh mới nói chung là đội công nghệ hiện nay đang khá là ngáo giá nên mọi tín hiệu của công nghệ có lẽ chúng ta phải đợi nó đi được một đoạn thì chúng ta mới nhìn được xu hướng nó rõ hơn tốt nhất là chúng ta chờ nó phá qua cái chen chen tăng này thì có lẽ mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều chúng ta có thể bán chậm nhưng nó chắc S&P 500 cũng tương tự Nasdaq thôi đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh nhé các bạn hoàn toàn có thể bán và dừng lỗ phía trên đỉnh nhưng đó, bán dừng lỗ phía trên đỉnh 3.2 3240 đấy còn ngược lại thì không thì các bạn có thể chờ đợi có tín hiệu rõ ràng hơn chưa rõ ràng đề ngày chưa ra tín hiệu gì cả đối với dầu chúng ta nhìn nhé má dầu hiện nay đang ở rất gần cái kháng cự rất là mạnh của nó trước đó Đó. Cái vùng kháng cự 42 với giá dầu và nó cũng trùng với lại MA200 của giá dầu. Do vậy, cái vùng 42 43 này là một vùng một là chúng ta canh bán, hai là chúng ta đứng ngoài. Mà tốt nhất là chúng ta nên chờ giá dầu khi nào nó break out qua cái đêm giảm này chúng ta bán xuống sẽ tốt hơn là chúng ta canh đón đỉnh. Nó gần break out rồi chúng ta đợi break out xong nó test lại chúng ta bán xuống. Đó là toàn bộ nhận định về thị trường vàng, tiền tệ, forex, à, chứng khoán và dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.